Người tuổi mùi sang năm là cái người mà tuổi từ tôi được đánh giá là một cái tuổi mà tôi thấy rằng là thú vị uh, thú vị nhất trong cái năm trong uh, à, 12 con giáp bởi vì là sang năm tình cảm ông này là bát ngát tầng mây đấy bởi vì là không hiểu sao cái vụ mà liên quan đến tình cảm bát ngát là không hiểu sao tôi rất hứng thú bởi vì <laughs> bởi vì là sang năm ấy là có cái nguyệt đức cái thiên hỷ và và ban an đáo vào cái sao nguyệt đức và cái sao thiên hỷ là cái hai cái sao chủ của sự hôn nhân đó. thứ nữa là thứ nữa là sang năm á, là hợi mão mùi tam hợp đúng không ạ cho nên ra đào hoa là cư tại phương tý đúng không ạ phương tý sang năm lại có nhất bạch là cái sao chuyên về tình cảm nó lại đáo vào nó lại đào hoa lại được sinh sinh thêm đấy cho nên là rất là mơ mộng ông lại còn đã vậy đã vậy lại còn lại còn gặp phải cái vụ mà mùi với cả dần là tài tinh đúng không ạ là xung khắc đúng không ạ là xung khắc là tài quan xung cho nên là khi mà mùi dần nó khắc vào mùi thì là quan tinh quan tinh vào thì nó sẽ làm cho là cái sự nghiệp của các bạn nó sẽ phát triển tốt cho nên là sang năm đánh giá tuổi mùi là những cái tuổi tứ mộ sang năm là những cái tuổi rất là cát vì cái năm xỉu ấy thì tứ mộ nó bị hung thì sang năm dần thì tứ mộ nó sẽ cát thì những cái tuổi tứ tứ quý nó sẽ cát thì những tuổi tứ quý khi nó cát thì tài vận đến thì sức khỏe nó sẽ sẽ có vấn đề khi mà sức khỏe nó có vấn đề thì các bạn cần phải lưu ý là các bạn cần phải lưu ý vì sang năm có cái nhị hắc đào đến cái nhị hắc là sao chủ tật bệnh sức khỏe à, tật bệnh và cái sức khỏe cho nên là các bạn cần phải ờ, các bạn cần phải lưu ý những cái nhóm bệnh liên quan đến đường hô hấp liên quan đến gan là những cái bệnh mà chúng ta cần phải lưu ý và ngoài ra thì có cái tiểu hao và tử phù đào đến cho nên thành ra là sang năm ấy để mà tránh cho vì là có cái tiểu hao nên tôi trừ đi mất một sao cho nên là cái tiểu hao khi mà cái tiểu hao nó đào đến ý, thì đồng nghĩa với cả cái việc là chúng ta sẽ à, hay bị mất những khoản tiền nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ và sang năm thì do là đến tài vận cho nên sức khỏe của chúng ta phải đi lại và sự nghiệp tốt cho nên sức khỏe và đi lại rất là nhiều nên bạn phải cần dành cái nhiều cái thời gian cho bản thân và tập thể dục điều độ à, cái trạng thái về uh, sức khỏe sang năm ấy thì nhiều khi là yếu và mệt không làm được thì nó rất là rất là phí một cái năm tốt